Trong thế giới chúng ta đang sống hôm nay, những công trình kiến trúc đáng kinh ngạc đã trở nên phổ biến. Nhờ sự sáng tạo và tiến bộ về công nghệ mà nhân loại đã đạt được trong hàng trăm năm qua, chúng càng ngày càng to lớn và hoành tráng hơn. Tuy nhiên, lịch sử của nhân loại đã có rất nhiều các công trình cổ đại kỳ vĩ vượt xa tầm hiểu biết và khả năng xây dựng của loài người qua sự khảo chứng khắc nghiệt của thời gian mãi cho đến hôm nay chúng vẫn tồn tại ngày càng có nhiều bằng chứng rất rõ ràng và thuyết phục cho sự tồn tại các nền văn minh cổ đại những chu kỳ phát triển rực rỡ của con người trước giai đoạn văn minh lần này của chúng ta sau đây chúng ta hãy cùng khám phá về sáu trong số các cấu trúc cổ xưa bí ẩn nhất hành tinh này quận 1, thành phố ngầm Derin Kuyu, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố ngầm khổng lồ Derin Kuyu vẫn luôn được bao phủ bởi những bí ẩn kể từ khi được phát hiện tình cờ vào năm 1968. Thành phố 18 tầng được xây dựng dưới bề mặt mặt đất và được tìm thấy ở vùng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, một khu vực nổi tiếng toàn cầu với mạng lưới mê cung rộng lớn dẫn đến các thành phố ngầm khác nhau thành phố ngầm Derinkuyu rất lớn, nó có thể chứa tới 20.000 người. Hơn nữa, các phòng của nó được thiết kế để phục vụ cho nhiều mục đích và chức năng khác nhau như khu nhà ở, đền thờ, cửa hàng, lăng mộ, vân vân. Điều thú vị là thành phố cũng có hệ thống an ninh và cung cấp nước tinh vi đảm bảo sự sống và an toàn cho những người sống ở đó. Không người nào biết chắc ai đã xây dựng thành phố và tại sao, nhưng các chuyên gia nói rằng chỉ có những người có kiến thức rất sâu về địa lý, đồ đá, kiến trúc cũng như kỹ thuật thi công mới có thể đạt được kỳ tích như vậy. 2. Quần thể hang động Long Du một trong những di chỉ ngầm dưới lòng đất bí ẩn nhất từng được phát hiện là quần thể hang động gần ngôi làng Thập Yển Bắc Thôn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Di chỉ này cho các nông dân tình cờ đào được vào năm 1992. Hang động Long Du gồm một loạt các hang động nhân tạo được cho là ít nhất đã 2.000 năm tuổi và là một trong những công trình lớn nhất do con người xây dựng dưới lòng đất. Nhiều nhà nghiên cứu đã phải bối rối trước kích thước và độ chính xác của các hang động các nhà khảo cổ học, kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà địa chất trên toàn thế giới đã cố gắng tìm hiểu cách thức, thời gian và mục đích xây dựng các hang động nhân tạo này nhưng không ai có thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả bí ẩn về công trình đó. 3. Thành phố đá Petra Jordan Giữa những năm 400 trước công nguyên đến năm 106 sau công nguyên, Petra là thủ đô của đế chế Nabatean và từng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người. Nó cũng là một điểm giao thương rất phát triển trong khu vực cho đến khi bị chiếm đóng bởi Rome và thương mại quốc tế tại khu vực bắt đầu suy giảm. Điều làm cho thành phố cổ này trở nên nổi tiếng chính là kiến trúc của công nghệ cắt đá cùng rất nhiều bức tượng được tạc trên vách đá và hệ thống thủy lợi cực kỳ sáng tạo. Cho đến nay, chỉ có 15% thành phố đá được khai quật. Điều đó có nghĩa là hầu hết các công trình bằng đá khổng lồ của nó vẫn chưa được khám phá và còn đang bị chôn vùi dưới lòng đất. Đến giờ, người ta chưa phát hiện được lịch sử của Petra bắt đầu từ khi nào theo phỏng đoán là từ năm 1550 đến năm 1292 trước công nguyên trong thời triều đại thứ 18 của Ai Cập. 4. Tòa thành xác xây Huaman, Peru Tòa thành xác xây Huaman nằm ở vùng ngoại ô của thành phố cổ xưa Cusco, là thủ đô lịch sử của đế chế Inca thuộc Peru ngày nay. Những tàn tích đầy bí ẩn còn lại của sát xây hùa mình đã làm kinh ngạc đối với tất cả những người nghiên cứu hoặc tham quan nó. Tòa thành này được cho là đã được xây dựng bởi nền văn hóa Kilk vào năm 1100 sau công nguyên và được tiếp tục hoàn thiện bổ sung bởi người Inca trong thế kỷ 13. Nơi này nổi tiếng với những bức tường đá khổng lồ được xây dựng bằng những tảng đá massive các nhà nghiên cứu rất thắc mắc không biết làm thế nào những viên đá khổng lồ này được di chuyển đến địa điểm nằm ở độ cao 3.701 mét. Đồng thời, họ còn không biết làm sao những viên đá này được gắn chặt với nhau đến mức một tờ giấy cũng không thể chui lọt giữa hầu hết các khối. 5. Vòng tròn Gossec, Đức Công trình này được gọi là Stonehenge của Đức Vòng tròn Gorsec là một vòng tròn thời kỳ đồ đá mới được xây dựng vào khoảng những năm 5000 trước công nguyên. Đối với nhiều người, địa điểm cổ xưa 7.000 năm tuổi này là đài quan sát mặt trời nổi tiếng lâu đời nhất thế giới vì nó nằm trên vĩ độ gần giống với Stonehenge nổi tiếng ở nước Anh và có mối liên hệ với Napier Sky Disk, một đĩa cổ lâu đời nhất mô tả chi tiết về vũ trụ Bên cạnh đó, vòng tròn Gossec được coi là một khám phá lớn bởi vì sự tồn tại và tuổi tác của nó cho thấy rằng người dân châu Âu cổ đại vào thời điểm đó đã có những kỹ thuật công nghệ tiến bộ hơn nhiều so với nhận định trước đây. Hàng rào vây quanh cũng cung cấp bằng chứng cho niềm tin tâm linh và tôn giáo của những người nông dân châu Âu sống trong thời kỳ đó. 6. Đền Buma Penkiu, Bolivia Quần thể ngôi đình này được tìm thấy trong thành phố cổ Tiwanaku, một thành phố được coi là một trong những địa điểm cổ xưa bí ẩn nhất hành tinh. Các nhà sử học và khảo cổ ước tính rằng Puma Penkil có niên đại khoảng 17.000 năm tuổi. Điều làm cho Puma Penkil trở nên đặc biệt là nó được xây dựng bằng đá granite và diorite, loại đá có độ cứng gấp hai lần so với kim cương với những viên đá lồng vào khớp với nhau một cách hoàn hảo như thể chúng được chạm khắc bằng máy cắt laser công nghệ cao nhưng với phương tiện thô sơ thời bấy giờ bằng cách nào người xưa có thể xây dựng chúng cả những lỗ hổng và chiều sâu giữa các khối đá cũng bám chặt vào nhau mà không hề dùng chất kết dính những khối đá khổng lồ này nặng đến hàng trăm tấn trong khi công trình xây dựng lại cách xa ít nhất khoảng 10 km làm sao họ có thể di chuyển chúng và làm cách nào mà họ có thể xếp chồng chúng lên nhau. Những bí mật về kiến trúc tại Buma Bình Kiều vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn đối với nhân loại. Lịch sử nhân loại giống như một bức màn nhung đầy huyền bí. Loài người hiện đại đang mò mẫm khám phá cũng giống như kẻ mù sờ voi, không thấy được hết toàn cảnh bức tranh. Có một điều chắc chắn rằng những công trình này không phải do con người nguyên thủy xây dựng mà là do những kiến trúc sư uyên bác của một nền văn minh cổ đại có trước nền văn minh kỳ này của chúng ta tạo ra.